Thưa quý vị, trong bối cảnh môi trường ngày càng ô nhiễm, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều thành phần hóa học trong cuộc sống hàng ngày. Việc chăm sóc sức khỏe là điều vô cùng cần thiết. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe, trong đó có hai thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Umofov UltraPost Cholesterol và Alpha Lipid Cholesterol. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam là những sản phẩm nổi trội được nhiều người tin dùng giúp tăng cường sức khỏe. Công ty trách nhiệm hữu hạn New Mile Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm của tập đoàn New Mile International tại thị trường Việt Nam, được thành lập vào năm 2013 ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty còn có 3 chi nhánh đặt tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng. Với phương châm hàng đầu chính là phục vụ người tiêu dùng có sức khỏe tốt, phục vụ nhà phân phối có đời sống tốt. New Mind cung cấp các nhóm sản phẩm có thành phẩm sữa non với công nghệ được cấp bằng sáng chế alpha lipid như quản lý cân nặng, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ xương khớp, tăng cường sức đề kháng và mỹ phẩm hỗ trợ giảm lão hóa. Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, New Mind Việt Nam đã nhận được sự tin tưởng của đông đảo người tiêu dùng. Mình biết sản phẩm này cũng ờ, năm, năm ngoái thì ờ, dùng sản phẩm cũng cảm thấy tốt thì hôm nay tiếp tục lên công ty tìm hiểu cũng như là mua sản phẩm để sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của New May thì tôi cảm thấy tâm đắc về InnoFood và Colactem thì hai sản phẩm này đã giúp gia đình tôi cải thiện được rất nhiều vấn đề về sức khỏe thì tôi cũng muốn giới thiệu sản phẩm này tới cho à, bạn bè người thân của tôi à, để biết để sử dụng Mai Việt Nam nổi bật với hai sản phẩm đạt giải sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng là Imovot Ultrabot Colostrum và Amphalibid Colostrum, được kết hợp giữa công nghệ độc quyền Amphalibid và quy trình sản xuất hiện đại. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Imovot Ultrabot Colostrum hiện nay là sản phẩm có thành phần sữa non bò và lượng kháng thể tự nhiên chiếm khoảng 40%, giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho người sử dụng. Bên cạnh đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Amphalipid Clubstum là bước tiến mới trong nghiên cứu và kết hợp giữa sữa non của bò và các thành phần thảo mộc từ thiên nhiên như chiếc xuất nghệ, rong biển, rễ hoàng cầm và táo tàu được khuyến cáo dùng cho người trưởng thành giúp kích thích sản sinh tế bào gốc, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Công ty Nếu Nguyệt Việt Nam thì ờ, điểm nổi bật đó là cung cấp những cái sản phẩm có nguồn dinh dưỡng từ sữa non của bò và hai sản phẩm ưu việt của chúng tôi đó là uh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Imufox Ultraboost Colostrum và thực phẩm bảo vệ sức khỏe uh, ờ, Alpha Lipid Colostem và hai sản phẩm này đã vinh hạnh đạt được giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe do Hiệp hội Thực phẩm chức năng trao tặng. Chúng tôi lấy đó làm động lực để có thể phát triển cũng như là lan tỏa các sản phẩm này cũng như là thương hiệu và những cái chất lượng sản phẩm tuyệt này tuyệt vời lời này đến tay người tiêu dùng. Hai thực phẩm bảo vệ sức khỏe này đã được Bộ Y tế cấp giấy xác nhận phù hợp với quy định an toàn thực phẩm, được đưa ra thị trường từ năm 2016. Amphalibis Clautum đã đưa đến tay người tiêu dùng hơn 71.000 sản phẩm và Imofort Ultrabot Clautum đưa đến tay người tiêu dùng hơn 39.000 sản phẩm. Sản phẩm đang dần khẳng định vị thế trong thị trường sữa non ở Việt Nam và lan tỏa rộng rãi đến tay người tiêu dùng với thương hiệu và chất lượng sản phẩm tuyệt vời.